Don't you know, Pump it up Don't, don't, pump pump it up Don't you know, Pump it up bạn đang nghe top cực đỉnh trở về với món tay mềm dẻo DJ Lâm Trâm chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Xin kính chào toàn thể quý vị, dù là trai hay là gái, dù dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, dù ở Vinh hay ở Huế, dù làm tài xế hay lái taxi, mua tivi hay bán hàng hóa, thậm chí những người trong trong xã hay ngoài thôn, những người đang múc mì tôm hay là ăn bún chả, những người đang còn vất vả hay là được thảnh thơi, đang đi chơi hay là đang việc đang dự tiệc hay là còn ở nhà xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. music trung cấp nhà ba nhạc DJ hay nhất mọi thời đại Boy, you got me blinded. I put you, baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I'm Show me. amigo do não!